thời rim nơi ở vùng biên giới là nơi ăn chơi xa đỏ đốt tiền của các ăn chơi mà có con phố nhỏ đèn màu. các ông quan vẫn thường lui tới mà các thiếu gia lắm của nhiều tiền mà hay chủ What's your name, POB? So they calling you Bob. nắng phai nhìn theo dáng tay của sau lưng đồi bỏ lại đây những ngày tháng năm biết bao ngày sương gió người theo trốn phiêu bồng để lại đây nỗi mùa hạ về trong lòng nhớ cứ sống đi các bạn cứ sống như kiểu là ngày mai mình sẽ không được sống nữa ngày nào làm được gì thì làm ai cũng thế một ngày chỉ có 24 tiếng rồi các bạn cố lên rồi các bạn sẽ trở thành một con người khác lúc nào các bạn không hay đâu khi mà các bạn nhìn lại quá khứ của các bạn các bạn sẽ thấy nó buồn cười đâu. nó là một cái chuỗi mà chúng ta không thể biết trước được <laughs> hay là và đắng thôi thì lâm trái đã gọi là đam mê á làm sao mà bỏ được bố mẹ đánh thì cũng phải chơi trong tuổi thanh xuân khi mà anh em gọi thì mình không cần sắp xếp gì cả chỉ cần sách ba lô và đi thôi à, còn ngày mai ra thao thì Yeah dạ, yeah dạ. Tay cô em gái ngồi Ferrari Trên tay cầm cái bóp hiệu Gucci Lại gần anh hỏi nhỏ em thích ăn gì Nếu em nói ăn gì cũng được thì anh dắt em ăn mì Anh có chiếc nhẫn tên về Versace Chạy trên con xe Lamborghini Anh đây chơi rap không như lăng LD Chỉ cần em rặt đầu cái đập thì anh tặng cho LV Đồng tháp đất mẹ đang gọi tên anh William khá là hot không phải vô danh Một hành trình làm tiktok bây giờ khá mạnh Anh em đồng tháp 66 địa điểm danh Chở mini tuấn cô bắp cứ một lần quay video là cái mặt như con quỷ video hay hứa cho mọi người xem giải trí thiếu ăn thiếu ngủ nhân cho thiếu ngoài money cầm cái bút đọc bao giấy cho mày thấy ở trong đấy có thằng ấy làm hại đấy cho mày xem khỏi ai nấy quân leon chảo mini tụi cô bắp không cần gấp các trình cấp mắt level ăn cơm sườn khỏi đe nắp tới công chuyện tới công chuyện tới công chuyện nè tới công chuyện tới công chuyện tới công chuyện đẹp lớp nô phù Kẻ đẹp kẻ đẹp kẻ đẹp keep it cool Kẻ đẹp Tôi đau buồn nên mời ăn chơi Cầu mong sao quên hết sự đời Rồi chồng người mang hai dòng máu Máu giang hồ và máu yêu em Công an phường tới bằng tôi đi Vì hôm qua tôi đã đôi tay này cầm hai khẩu súng có tên vàng viên trên công an đêm đêm nhớ mong